Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư tăng chùa Ba Vàng chúng con theo sự chỉ dạy trên sư phụ và cắt cử của đại tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử, bà con nhân dân được tam bảo che chở, tai ách tật bệnh tiêu trừ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 Chí tâm đành lễ thập phương pháp giới thường trụ tám bao. Chí tâm đành lễ thập phương pháp giới thường trụ tám bao. Chí tâm đành lễ thập phương phạm giới thường trụ tám bào. Tình đại chúng đồng an tọa. tánh đàn khuyên bản tình không trả lời với đều cải đổi tâm tính trở nên thiện lành không giống thí bèn phóng hào quang soi sáng khắp trong ngoài hiếu thí thấy đường ánh sáng của phật tâm sinh hoan hỷ thân thế nhẹ nhõm đứng phần đến trước hiếu thí cầu xin được mọi điều may mắn thế nhưng nay bị bệnh đã lâu mà vẫn chưa được ân trong hầm bị chết oan một là có bệnh không điều trị hai là điều trị không cẩn thận ba là không biết hay dở tự tiện điều trị Kingdom. thơ mắt trời pháp nhớ cho bởi lương y đến trị bệnh và lấy an lành à, nguyện chư thượng sư thương nhiêm thọ nguyện ngày an lành đêm an lành à, ngày đêm sáu thời thượng an lành trong tất cả thời thấy thương ủng hộ nam mô tiêu tai giáng cát thượng bồ tát nam mô tiêu tai giáng cát thượng bồ tát nam mô tiêu tai giáng cát thượng bồ tát phục nguyện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 theo duyên giác ngộ mà được tai ách tật bệnh tiêu trừ, oan khiên hóa giải, phúc lộc vượng tiến, sự nghiệp hiển vinh, trí tuệ tăng trưởng, biết ứng dụng lời Phật dạy đạt được chân hạnh phúc. Lại nguyện hồi hướng phước lành tới hết thảy gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại tôn thân của tăng ni Phật tử bà con nhân dân, sớm có duyên nương tựa tam bảo tu hành được siêu thoát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 Ó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 lại không chịu mời thầy thuốc, nên bệnh tình càng trở nên nguy hiểm. Nhờ có bạn lành khuyên bảo, nên ông đã thỉnh Đức Phật đến nhà và được Ngài chỉ cho các phương pháp chữa trị. Một là tứ đại bất hòa, nóng lạnh thì cần y dược. Hai là bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh giới. Ba là phụng thờ các bậc hiền thánh, thương yêu, cứu giúp khổ nạn chúng sinh, đem oai thần phước đức, bảo bọc quần sinh, dùng đại trí tuệ, diệt trừ ấm cái. Ông truyền giả hoan hỷ, tin hiểu lời Đức Phật, đã cho mời thầy thuốc đến để trị bệnh, siêng năng tu học Phật Pháp, sửa đổi tâm tính, nhờ thế mà thân thể trở nên khỏe mạnh và được mọi người kính nể, Quý Thầy hướng dẫn cho quý bà con tụng bài, tu đạt khuyên bạn thỉnh Phật để thấy được các phương pháp trị bệnh và lợi ích to lớn của việc tu học Phật Pháp. Vậy nên, bà con chăm tụng lại theo video này nhiều lần, không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai, quý Thầy sẽ lại tụng kinh cầu an giúp cho mọi người biết được những điều